6 trải nghiệm cực phấn khích phải thử khi đi du lịch biển Phú Quốc nha Top 1 dù bay Ai mà muốn hóa thân thành siêu nhân bay giữa bầu trời để giải cứu thế giới thì thử bộ môn này nha Trong vòng một nốt nhạc bạn sẽ được cano chuyển cho sức mạnh siêu năng lực mà bay lên trời Đến lúc này bạn sẽ không muốn giải cứu thế giới nữa mà chỉ muốn buông xuôi nhờ gió đưa đẩy lơ lửng trên không trung và chiêm ngưỡng cả một vùng biển Phú Quốc xinh đẹp Thứ hai ông nào mà đam mê tốc độ thì thử ngay cái trò mô tư nước này với vận tốc lên đến hơn 100 km h Vợ hờn bạn gái giận thì mấy ông rủ chơi ngay nha Đảm bảo ôm cứng ngắc không chịu buông luôn đó À mà nhanh thôi chứ đừng nhanh quá Nóc nhà đớt xuống nước là toàn thật đấy Thứ ba Trên bờ có chuỗi tay chuỗi ta Chứ đi biển với nhóm bạn là phải chơi phao chuối Ngực tấn công Móng phòng thủ Miệng thì hét Tái thì nắm chặt chiếc phao Miệng lẩm mẩm khấn để không bị té mỗi khi phao ôm cua Thứ tư Nếu cuộc đời có lên vòi xuống chó Thì đừng ngại chơi flyboard để té lên té xuống cho trưởng thành Bạn sẽ được hóa thân thành áo men, điều khiển sức nước Nâng bản thân lên Bấy lượng trên mặt nước Ai mà nhẹ cân một phát là bấy lên luôn Còn ai mà nặng cân thì... Tiếp theo là lặn ngắm san hô, không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc. Không cần biết bơi, chỉ cần mặc áo phao, đeo kính lặn và ụp mặt xuống nước là có thể ngắm rạn san hô lung linh chỉ cách một vài mét. Dậy đi ông cháu ơi, dậy đi ông cháu ơi, dậy đi ông cháu ơi. Cái này là được miễn phí trong tour đảo của Rusty Trip Còn mấy trò phía trên thì khách của Rusty Trip được giảm giá sương sương từ 10% lẫn đó nha Cuối cùng, hóa thân thành phi hành gia nhưng không bay ra ngoài vũ trụ mà sẽ chìm xuống biển 5m và đi bộ dưới lòng biển Lúc đầu có hơi ù tai nhưng mà khi được thấy rạng san hô rực rỡ sắc màu cùng trải nghiệm cho cá ăn thì ta nói chữ phê có dài luôn nha